cuộc đời tuổi Tân Hợi được ví như ba đời phát triển công danh, lộc lá may mắn vang xanh muôn đời, phát triển nhan sắc ý trời, kiểu long cuốn lộc biển khơi mang về, kiểu tộc tấn phát đẻ hòe, đời sau con cháu tiền về tấn khoa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 chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang, an nhàn, vô lo vô nghĩ, gia đạo hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, thành đạt phải không nào? Vậy nhưng, thế sự khó lường, đến khi bước sang tuổi xế chiều, nhiều người vẫn phải đầu tất mặt tối, chạy đôn chạy đáo để đổi lấy đồng tiền bát gạo. Người thì gia đạo bất hòa, vợ chồng tối ngày lục đục, con cái ngỗ ngược, vô cùng mệt mỏi và bất lực mà không thể chia sẻ cùng ai. Theo giáo lý nhà Phật, chỉ có số ít người gặp may mắn, nhờ đức năng thắng số mà nên, trong cuộc sống từ hành vi thân khẩu ý, mà ta vô tình hay cố ý, mà đi lệch với vận trình tốt đẹp lúc nào không hay, kết quả phải chịu khổ nạn trong đời, có khi là ảnh hưởng đến con cháu mình. Thế nhưng, những bậc cao nhân cho biết, nhìn trước thiên thời để hành sự, có thể cải biến vận mệnh, cũng như đức năng có thể chiến thắng số phận. Nắm được thời vận thực sự trong tay, thì mọi chuyện có thể thay đổi và cải biến một cách khó lòng tin nổi. Theo đó, các nhà chim tinh học, các nhà tử vi học phương Đông chỉ ra rằng tuổi Tân Hợi là con giáp cực may, cực đỏ, mang họ vận đắc phú quý. Nhưng bản mệnh lại bị nhiều kẻ ghen ghét, tìm cách vùi dập, chịu nhiều tuổi nhục, uất ức, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn, phải cúi đầu trẻ phải khắp nơi. Tuy nhiên, nghèo khổ thế quá đủ rồi, giới tu luyện chỉ ra rằng từ năm 53 đến 63 tuổi, Tân Hợi sẽ đón vòng đại vận mới, chỉ cần cấm kỵ ba điều này, là lấy lại tất cả những gì đã mất. Đắc thầy phất lên quyền cao chức trọng, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, dạy cho những kẻ đã từng khinh miệt chèn ép mình khiếp sợ và nhận một bài học. Là lấy lại những gì đã mất, đắc thời phất lên quyền cao chức trọng, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, dạy cho những kẻ đã từng khinh miệt, chèn ép mình khiếp sợ và nhận lấy bài học. Vậy, ba điều cấm kỵ đó là gì? Tương lai người tuổi tân hợi từ năm 53 đến 63 tuổi sẽ biến động như thế nào, tất cả sẽ được luận giải chi tiết ngay sau đây. Mời tín chủ tuổi Tân Hợi cùng Minh Đường Tử Vi chú ý theo dõi. Cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong con mắt người đời thì thấy như vịt trên sóng nước, ai cũng thấy bản mệnh ung dung tự tại, nhưng chỉ Tân Hợi mới biết được đôi chân của mình phải quỹ đạp dữ dội ra sao mới có thể trải bước trên con đường đời, đã phải cực khổ thống chịu ra sao để thích nghi, không bị xã hội nhấn chìm. Tân Hợi không thích kể lể giải bày, một phần cũng vì không muốn khổ cực của mình biến thành trò đùa, một phần vì không tìm được ai thực sự tin tưởng để phơi bày gan ruột. Nghiến răng lầm lũi với những vết sẹo, cứ vậy lì đòn đi lên, nhưng sau cùng những phúc lộc Tân Hợi hưởng chọn hậu vận, lại chính là được giáo huấn từ những khổ nạn phải chịu nhận trong quá khứ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, hậu vận giàu sang đặc biệt là giai đoạn từ 53 tuổi đến 63 tuổi. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp, nhờ có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Bản mệnh có thể phát huy được điểm mạnh của mình, cộng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và tham vọng thẳng tiến mãnh liệt, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ kiên xuất hiện, vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Bạn không ngại khi đứng trước khó khăn, thử thách, thậm chí cho rằng đó là cơ hội để rèn luyện và phát triển bản thân. Trong năm có những thời điểm bản mệnh gặp phải khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá. Xong, nhờ sự kiên định với mục tiêu, tỉnh táo trong cách ứng biến mà bạn thu về kết quả đầy sức thuyết phục, chinh phục được lòng tin và sự ngưỡng mộ của mọi người. Người tuổi Tân Hợi mệnh Thoa Xuyến Kim, được chính tuổi tương sinh nên khá thuận lợi, những người này hiểu biết và nhạy bén, họ đã nhận thức về vấn đề rồi thì khó thay đổi ý kiến mà cứ theo ý mình nghĩ, nên cũng có thể nói họ là người khá bảo thủ. Tuổi Tân Hợi có tính câu nệ, nếu thế ai không hợp quan điểm sống thì họ lại không mấy trở nên thân thiết, Người sinh năm 1971, mệnh kim, không thích cậy nhờ anh em, họ hàng, mà thường tự thân vận động. Phần lớn tuổi trẻ vất vả, lao tâm, khi về già mới được nghỉ ngơi, an nhàn. Người tuổi tân hợi có khả năng thiên phú về cảm thụ cái đẹp, nên có nhiều mối nhân duyên với các nghề, nghệ thuật, điêu khắc, trang trí, cắm hoa, cây cảnh, hội họa, thơ ca. Những người sinh năm 1971 là người hiền lành, tốt bụng và thật thà, nên thường được đồng nghiệp yêu quý, có quý nhân trợ giúp sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng do tính cách này mà người sinh năm này có thể bị lừa gạt, lợi dụng nếu không biết bảo vệ bản thân và có chính kiến riêng. Về những đặc điểm và tính cách kể trên, nên tuổi tân hợi thích hợp với các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, tài chính ngân hàng, công quỹ tài sản. Một số khác phù hợp với công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn như tư vấn tâm lý, bác sĩ, y tá, hay thành viên các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về mặt tài lộc. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, không quá yêu tiền khi còn trẻ. Họ suy nghĩ chỉ cần cuộc sống bình yên, vì tiền bạc cũng chỉ là phù du. Sau khi bước ra xã hội và đi làm, Tân Hợi, sinh năm 1971, sẽ dần nhận ra tiền bạc rất quan trọng. Họ không còn sống một cách sống xa hoa như trước nữa, tiết kiệm hơn, cũng sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn. Tài lộc của tuổi tân hợi sẽ phân bố không đều trong từng năm, thời trẻ tương đối tốt, nhưng sang tới trung niên cũng sẽ khá hơn, thậm chí có thể kiếm được thêm tiền. Người tuổi hợi cũng rất hào phóng, rất chân thành với gia đình và bạn bè. Đôi khi họ cho người khác vay tiền, nhưng họ luôn có thể nhận lại tiền của mình dưới sự chúc phúc của thần tài. Người mệnh thoa xuyến kim là người có khả năng thương mại làm giàu, hoặc nghề nghiệp liên quan đến quản lý tài chính, cuộc sống vật chất no đủ. Tay trắng làm ra sản nghiệp, nhưng lúc lên, lúc xuống, bởi vậy họ không giàu, nhưng luôn nằm trong bậc trung phú, mang trong mình khí chất về quyền thế, nên tiền bạc, tài sản của tuổi tân hợi này chắc chắn cũng phải xứng tầm. Tuổi tân hợi có lục cách, nên dù làm nghề gì, hay từ kinh doanh, họ cũng có duyên với tiền bạc, tài sản, dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung niên trở đi, hậu vận sung túc và cắt lợi vô cùng. Tử Vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về mặt tình cảm. Tuổi Tân Hợi là những người tỉ mỉ, khi lựa chọn trong chuyện tình cảm, thường phải là người xứng đáng, cao thượng về nhân cách, mới khiến họ tăng gấp nhịp đập của trái tim, đúng như câu hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm tặng anh hùng, hay quý Phật tặng quý nhân. Vì ý thức cao về bản thân và có tâm lý như vậy, nên tuổi Tân Hợi là những chàng trai, cô gái, kén chọn rất kỹ lưỡng nữa kia của mình. Kén chọn kỹ nhiều khi sẽ dẫn đến muộn màng, mất cơ hội. Về cuộc sống vợ chồng, người sinh năm 1971 không thực sự thuận lợi, đường tình duyên của những người này có thể thay đổi vài lần hoặc lấy muộn mới bình yên, viên mãn. Họ là người có duyên đi đứng, nói năng, bởi vì thế nên có nhiều người ưa mến, yêu thích. Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về mặt sức khỏe. Theo tử vi chọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, thì những người này trước đây thường thờ ơ với sức khỏe của chính mình, chỉ khi ốm bạn mới nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe. Còn khi khỏi bệnh, bạn lại quên đi điều đó. Khi còn nhỏ, người tuổi tân hợi có sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn, mặc dù ăn uống không khoa học, nhưng luyện tập thể dục, thể thao, xua đuổi bệnh tật. Ở độ tuổi trung niên và tuổi già, vận may về sức khỏe của người cầm tinh con lợn, sinh năm 1971, sẽ không giảm sút nhiều. Lúc này, người tuổi tân hợi mới thực sự hiểu được bảo vệ cơ thể là đúng và cần thiết. Vì vậy, với sự quan tâm của bản thân cùng với sự may mắn, cơ thể của họ cũng được bảo vệ an toàn. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Sau đây sẽ là những lời dạy của cố nhân là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tồn bệnh suy, rước tai ương khi về già. Điều cấm kỵ thứ nhất là nói chuyện không thể tìm miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm, thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết, ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm, thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta, nói như thế nào, không nên nói gì, kỳ thực không phải do miệng quyết định, mà do nội tâm của một người quyết định, có những việc không nói ra, sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Nếu do thận miệng mà để lộ ra ngoài, trong cuộc sống có một số người nhanh mồm, nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ. Kỳ thực, thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân, mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giải bày, đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tìm chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận, họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện, không kiểm soát, gây nên phẫn nộ, thì mối quan hệ này sẽ rất dễ dàng đi đến kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi đến đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng, và dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn, thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói, thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều có giá cả từng xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì, thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vạch trần danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều, nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó, mà người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình, thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình, trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ, nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên, có thể nói tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người, người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu, người xưa đề cao sự thận trọng. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm không nghĩ những việc trái về lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận tiếc nuối. Người ta khi làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài, thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có duy trì và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc, chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sư biến đổi huyền ảo, khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng sẽ hết, cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã vô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa bên cạnh. Quý vị thân mến, tháng sinh âm lịch cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự may mắn hay khó khăn trong vận mệnh của từng người. Sau đây là luận giải tử vi tuổi Tân Hợi qua từng tháng sinh âm lịch. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân,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 các mối quan hệ xã giao càng ngày càng rộng mở. Họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường qua lộ. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 2 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tháng 2 âm trùng với tiết kinh chập, người tuổi Tân Hợi sinh tháng này sẽ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Tân Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh,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 Nam mệnh phát về điền trạch, bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ có ý chí mà giành được nhiều điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Người tuổi tân hợi, sinh vào tháng tư âm lịch là người tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, tuổi Tân Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vẫn có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có thể được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn, không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn, hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh người tuổi tân hợi, sinh tháng 6 âm lịch,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 tuổi hợi sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện người khác mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ thành công. Cuộc đời tuổi tân hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lối, dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Xong, bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng này, trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống. Dù không có ai giúp đỡ, thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh người tuổi tân hợi, sinh tháng 9 âm lịch, Người tuổi tân hợi sinh tháng 9 âm, tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi tân hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh người tuổi tân hợi sinh tháng 10 âm lịch tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Tân Hợi sinh tháng này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thị. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng,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 có điều không có quyền thế trong tay, trong đời lận đận khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua. Nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người